Chào mừng toàn thể quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư cùng quay trở lại với kênh youtube nhà đất Lê Dũng bán nhà tại Sài Gòn, và Bình Dương Và buổi trưa nắng ngày hôm nay, à, hiện tại bây giờ thì đồng hồ Lê Dũng đang điểm chỉ 12 giờ trưa Cũng là một cái giờ mà cũng à, rất là vất vả cho nhà đất Lê Dũng à, Không à, quản ngại à, nắng mưa, Dũng à, sẽ cùng review với tất cả quý vị chúng ta những căn nhà tuyệt vời nhất với à, giá cả khác nhau để quý anh chị chúng ta có thể đến à, tham quan và sở hữu và ngày hôm nay ngay tại khu vực của thành phố à, Dĩ An à, Lê Dũng sẽ gửi đến cho quý anh chị chúng ta một căn nhà này đây là một biệt thự nhà phố à, với diện tích cực kỳ đẹp nhé à, căn nhà này với chiều ngang là 8m3 và chiều sâu là 38m à, Nơi đây thì ờ, quý anh chị chúng ta đang được trông thấy với một ờ, vị trí biệt thự ờ, cực kỳ đẹp và giá tiền thì vô cùng rẻ tại thị trường bất động sản của Bình Dương như mình nhá. À, quý anh chị thân mến, ngay cổng bên ngoài thì chúng ta đang được trông thấy một bộ cổng rất là lớn này. À, và trước thì chúng ta có một cái sân sân vườn trồng cây xanh rất là mát. À, ngay tại nơi đây thì quý anh chị mình sẽ thấy bộ cổng này có một bộ cửa cuốn công nghệ Đức à, âm tường nhá đây và camera an ninh an toàn trước nhà đấy rất là an ninh cho căn nhà của chúng ta với uh, sân uh, phía trước chúng ta ở à, đây đây thì uh, được gia chủ uh, để một cái gara xe hơi rất là rộng nhà gia chủ có một cái xe bán tải này cũng như là uh, khu vực uh, cây xanh bóng mát sân vườn của khu biệt thự nhà mình đây thì trong nhà thì anh chị chúng ta thấy là một biệt thự được à, xây dựng à, với à, thiết kế mái thái này và bên trong thì với không gian rất là rộng còn bên ngoài chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sở hữu căn nhà này thì mình ở vô cùng mát với anh chị chúng ta một lần nữa được quan sát để à, anh chị chúng ta có thể đến à, tham quan cũng như là gặp chính chủ thương lượng về giá cả ngày hôm nay Huy Dũng muốn à, gửi đến cho tất cả quý vị chúng ta những cái mẫu nhà mẫu nhà tuyệt vời à, ngay tại nơi đây thì chúng ta đang được sở hữu căn nhà có hướng chính là hướng đông phù hợp với quý anh chị của phong thủy là đông tứ trạch và bên trong thì chúng ta sẽ có một cái hiên này cũng như là phòng khách phòng bếp chúng ta có 4 phòng ngủ 4 nhà vệ sinh và một cái sân phía sau rất là rộng hai bên thì à, gia chủ để trống à, lối đi à, bên này chúng ta cũng có một lối đi để đi ra phía sau đây rất là rộng rãi và kính thưa quý vị à, một trong những cái mẫu nhà à, phải nói là diện tích à, vô cùng khủng à, ngang 8 m ờ, ba và chiều sâu là 38m tổng diện tích là hơn 300 ờ, mét vuông đây không gian phòng khách thì chúng ta được ờ, thiết kế ốp gạch 80 vuông rất bóng kiến rất là đẹp này bộ cửa window à, cũng như là phòng khách rộng rãi được gia chủ tặng lại toàn bộ nội thất cho quý anh chị mình khi sở hữu bộ bàn ghế salon cũng như là cái tủ tivi bên này là chúng ta cũng có hai cái lục bình thiết kế à, ốp gạch à, rất là sạch sẽ phía trên hơn một mét căn biệt thự à, nhà phố sân vườn cho khách hàng có nhu cầu sở hữu và đường thì rất là rộng nhá đường trước nhà chúng ta lên à, khoảng tầm 8 à, đến 10 mét trên à, thì được thiết kế với quạt trần như trần thật cao chúng ta có một cái lối đi khá là rộng rãi đây là một không gian phòng ngủ phía dưới này À, phù hợp với à, quý anh chị à, mà muốn sở hữu một căn biệt thự để chúng ta nghỉ dưỡng à, phòng ngủ phía dưới thì rất là rộng ở đây thì chúng ta có thể à, vừa ở à, vừa nghỉ dưỡng thì à, rất là phù hợp với những người lớn tuổi khi về đây quá là mát mẻ nhà mình cực kỳ mát nha làm rất là sạch sẽ giấy dán ờ, tường cũng như là gạch ờ, ốp lên rất là cao nhà mình nhá đây là không gian phòng bếp nhà mình này <clears throat> với không gian phòng bếp này đây thì à, gia chủ thiết kế à, hộp tủ để đồ cũng như là tủ kệ chén bát à, rất là ngăn nắp và được ốp gạch cũng như là bếp âm bên tay phải quý vị chúng ta đây thì chúng ta có một nhà tắm nhà vệ sinh à, dùng chung cho khu vực tầng trệt nhà mình này đây tất cả các phòng chúng ta đều có nhà vệ sinh riêng nhé bên này chúng ta có một khu vực để là bàn ăn ăn gia đình mình đang để một bộ bàn ăn 6 ghế tại nơi đây à, vừa ăn vừa xem tivi khá là thuận tiện phía sau này chúng ta còn một phòng nữa nhé đây quý chị mình được quan sát à, với khu vực phòng phía sau này thì à, à, gia chủ có một tấm phản cũng như là có nhà vệ sinh ở phía trong đây bên chị mình đang thường thấy à, đây là khu vực nhà tắm nhà vệ sinh thứ hai Đấy. rất đầy đủ không gian phòng rất là rộng ngoài ra chúng ta có một cầu thang để đi lên nhé cầu thang đi lên này hệ thống cầu thang này sẽ giúp chúng ta di chuyển à, đi lên phía trên và có những cái phòng riêng để cái chị mình à, ở này đây trên này cũng được làm rất là đẹp mắt ốp gạch rồi dán tường rất là kỹ và chúng ta thêm ờ, mấy phòng ngủ nữa nhỉ nha đây là ờ, được đổ ờ, tấm luôn đây nhà tắm nhà vệ sinh rất là rộng này đây, nhà tắm nhà vệ sinh rộng rãi như mình nhá khá là bắt mắt bên này chúng ta sẽ có một phòng ngủ số 3 phòng ngủ số 3 do chủ thiết kế ở đây này dành cho con cái ở đây này có quạt máy lạnh đầy đủ và phòng ngủ tiếp theo phòng ngủ số 4 cũng như là phòng làm việc hiện tại thì à, gia chủ đang à, để hai chiếc giường và phòng này thì khá là rộng được à, trang trí rất đẹp nhà mình nhé có máy lạnh đầy đủ đây cửa được làm cửa rất là đẹp mắt cao cấp trên này chúng ta có một cái kho để đồ à, trên này chúng ta có kho để đồ có gác luôn đấy như vậy là anh chị mình ờ, đến sở hữu một cái căn nhà biệt thự phố với ờ, diện tích khủng và căn nhà này hiện nay chủ nhà đang chào bán với giá là 5 tỷ 500 triệu đồng như mình nhé. 5 tỷ 500 triệu đồng và còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà quý anh chị chúng ta có thiện chí lòng liên hệ với nhà đất Lê Dũng để đến sở hữu ngay căn nhà cực kỳ đẹp với giá tiền rất rất rẻ nha chỉ 5 ờ, tỷ 500 triệu đồng với ờ, hơn 300 mét vuông tại khu vực của thành phố Di An tỉnh Bình Dương đây là khu vực sân sau nhà mình này nhà chúng ta rộng sâu đến ờ, khu vực phía sau này đây 38 m chiều sâu với chiều ngang là gần 3 ờ, m à, gần 8 m rưỡi thì ở đây thì ờ, sân sau này thì gia chủ đang trồng rau nuôi gà đấy thoải mái cho quý anh chị mình ờ, sử dụng cho một không gian nhà vườn cực kỳ đẹp này chúng ta có một lối đi máy tập thể dục à, một lối đi rất là rộng rãi một trong những cái mẫu nhà khá là lý tưởng để quý vị chúng ta à, nghỉ dưỡng và giá tiền thì cực kỳ ưu đãi đây rất là đẹp thì mình nha cũng sẽ quay trở lại ra phía trước cho các chị mình sẽ cùng quan sát kỹ hơn một lần nữa cái căn nhà của mình này đây sân vườn rất là mát mẻ con đường trước nhà mình thì ờ, rộng lên khoảng 10 ờ, đến 12 mét nhé Đây, đường rất là rộng Xe hơi, xe tải, xe container ra vào thoải mái Đây, trước nhà mình đậu xe tải nhưng mà vẫn, vẫn ờ, rất là rộng rãi này Đây, Một trong những mẫu nhà tuyệt vời để quý chị chúng ta đến tham quan Với căn nhà này quý anh chị mình sở hữu thì giá tiền này chỉ có hơn trong 10 15 triệu một mét vuông à, cho một căn nhà cực kỳ đẹp nhà căn biệt thự tại à, thành phố Di An vị trí uh, vô cùng đắc địa gần với lại uh, vòng xoay An Phú gần với lại uh, ngã tư Chiêu Liêu cũng như là di chuyển đến khu vực trung tâm khá là dễ dàng à. còn nữa cảm ơn tất cả quý vị chúng ta đã đồng hành cùng với nhà đất Lê Dũng và xem video đừng quên đăng ký kênh thì Lê Dũng còn chuyên à, à, thiết kế thi công những căn nhà theo à, nhu cầu của quý khách mọi chi tiết liên hệ theo hai số điện thoại đang hiển thị màn hình xem video và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ nhà đất Lê Dũng để Lê Dũng thêm động lực gửi đến quý chúng ta những căn nhà mẫu nhà mới hơn đẹp hơn cũng như là giá cả phù hợp hơn đây là một trong những căn nhà giá rẻ nhé quý vị nhé à, với giá này thì à, anh chị chúng ta à, hãy nhanh tay chủ nhà chỉ bán à, trong vòng à, khoảng 20 ngày thôi sau 2 ngày thì à, giá sẽ thay đổi nên rất mong quý anh chị chúng ta hãy liên hệ với nhà đất Lê Dũng nhanh để chúng ta làm, sẽ là những nhà đầu tư thông thái khi đến với căn nhà như thế này à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị chúng ta chúc quý vị thật nhiều sức khỏe xin cảm ơn